Vậy thì phương trình mũ cơ bản nó có dạng như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào phương trình mũ cơ bản ở đây. Các em quan sát nhé. Phương trình mũ cơ bản nó sẽ có dạng là A mũ x bằng M. Nhớ cái dạng của nó là A mũ x bằng M. Trong đó A phải lớn 0 và khác 1. Đúng chưa? Và M là một số đề bài đã cho. Đấy, Vậy thì đối với phương trình này chúng ta giải quyết như thế nào? Thì các em sẽ có nhìn vào cái số m chúng ta sẽ giải quyết này. Thì đầu tiên, nếu như mà số m đề bài cho là nhỏ hơn hoặc bằng không thì cái phương trình mũ là a mũ x bằng m là vô nghiệm. Nhớ nha, các em nhìn thấy nhỏ hơn hoặc bằng không cái thì các em đã khẳng định được luôn là phương trình này vô nghiệm. Được chưa? Thế còn trường hợp ngược lại nếu như m lớn hơn không thì khi đó phương trình mũ của chúng ta nó sẽ là có nghiệm duy nhất và nghiệm duy nhất là loga cơ số a của m tại sao lại vậy chúng ta có này thì ở đây các em có thể lấy loga hai vế thầy sẽ viết cho các em thấy nhá tại sao lại từ cái trường hợp này từ cái phương trình này chúng ta lại ra nghiệm như thế này bây giờ thầy sẽ viết a mũ x bằng M. Nhớ là trường hợp M phải lớn không rồi. Thầy lấy loga hai vế. Cụ thể ở đây thầy lấy loga cơ số A. Tại sao thầy không lấy loga cơ số M? Tại vì ở đây A là cơ số của cái anh mũ này. Đúng chưa? Vậy thầy lấy theo cái cơ số đó. Cơ số A của A mũ x bằng loga cơ số A của M. Đúng chưa? Theo tính chất của loga loga cơ số a của a mũ alpha thì bằng bằng alpha. Loga cơ số a của a mũ x sẽ là bằng x. Đấy. Tương đương x sẽ bằng loga cơ số a của m. Được chưa? Đấy, vậy thì thông qua một bước biến đổi chúng ta đã tìm ra được x sẽ bằng loga cơ số a của m. Ok chưa? Đấy, một số trường hợp thì vì M nó là những cái số mà đưa được về dạng lũy thừa với cơ số A thì các em không nhất thiết phải tính cái loga này. Được chưa? Đấy, với tùy vào bài chúng ta có thể tính lấy cả hai vế là loga tìm ra x theo loga. Có những bài thì chúng ta tìm ra x được nguyên luôn bằng cách biến đổi m về lũy thừa với cơ số A. Được chưa? Bây giờ chúng ta